Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay à, tôi à, muốn gửi đến anh em một cái bộ hột tài xỉu áp dụng cho anh em nào đi làm cái khi đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp chúng ta có thể sử dụng cái bộ hột tài xỉu này và đây nó là một cái lợi thế rất là lớn cho những anh em nào đi làm cái đặc biệt là chơi ở những cái sòng lớn bởi vì cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột bão khi chúng ta lắc thì hột đi rất là đều chén tài chén xỉu giống như là hột đua 5 năm tỷ lệ nó về bão cũng khá là cao thường thường chúng ta lắc thì sẽ từ 8 cho đến 10 chén nó sẽ lên một chén bão cũng có thể là 3 đến 4 chén là nó đã lên bão rồi và còn một phần nữa là riêng về cái hột này thì hoàn toàn không có tăng tích gì cả bao cho anh em thứ nhất dọi đèn thứ hai thử cục hít thứ ba ngâm nước muối thứ tư trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì thì uh, kèm theo cái uh, bộ sản phẩm này tôi cũng có làm uh, một số cái sản phẩm ví dụ như là cái nắp Đó, đây nó là cái nắp uh, cống cuộn hoàn toàn bình thường nhưng mà đã được tôi quấn thêm một cái lớp giấy bạc ở bên ngoài để làm gì có nghĩa là tôi chống với cái máy soi vì bây giờ cái máy soi thì rất là phổ thông rất là hữu dụng nhiều người đã mang máy soi đến và à, cái nắp này có tác dụng là chống máy soi đây là thứ nhất thứ hai nữa là cái dĩa đây là những cái dĩa cách âm cách tiếng rất là dày và đây cũng thế này đã được tôi à, đặt ở ngoài Hà Nội Ờ, đưa vào đây là để chống máy phân âm nên anh em cứ hoàn toàn yên tâm khi đi ờ, chơi sử dụng cái hột này khi chúng ta lắc thì đảm bảo với anh em 100% là không tang tôi bao với anh em 100% không tang tích gì tôi sẽ thử qua cục hít cho anh em xem đây nó là cục hít anh em nhé hột nắp dĩa hoàn toàn bình thường nhé đây nó là những nắp cổng cuộn hoàn toàn bình thường tôi cuốn băng keo vào đây cho nó đẹp thôi thứ nhất thứ hai nữa là cho um, thêm một cái lớp giấy bạc là để chống máy soi nó nắp dĩa hột hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ thử qua với cả nước muối đây, anh em nhìn này hột này mặt nhị mặt tứ mặt ngũ xong mặt lục tất cả các mặt nhất đó nó nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé không nghiêng về bất kỳ một mặt nào cả về cái bộ hột này tôi bao với anh em là dù có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì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 nếu mà một hột 500 ấy, thì tỷ lệ lên bảo của nó thì khá là cao bao nhiêu chén bảo cũng được nhưng mà đấy là hột 500 riêng về hột này thì bao anh em hoàn toàn không có tăng tích gì cả tôi sẽ thử lại 500 à, cho anh em một lần nữa đây cục 500 anh em nhé Đó. tôi sẽ thử luôn cả nắp và dĩa luôn anh em đã yên tâm nhá. bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem khi chúng ta lắc thì tỷ lệ đi nó sẽ là chiều hướng giống như đua 5 năm chén tài chén xỉu nó vừa tài bây giờ xuống xỉu xỉu nữa Nãy giờ qua tài 456 xuống xỉu Đó, bây giờ lên bảo nhất anh em nhé một chén bảo tôi tiếp tục xỉu tài này. Đó, xuống xỉu luôn này tài anh em thấy tỷ lệ lên cặp nó rất là nhiều nhé. cứ lên cặp thì tỷ lệ lên bão lên bảo rất là cao lại xuống xỉu Đó, bây giờ lên bão tứ lúc trước là bão nhất bây giờ bão tứ rồi ờ, lên ờ, tài tiếp tục vẫn là tài anh em thấy uh, bây giờ nó lại uh, lấy cặp ngũ tỷ lệ lên cặp rất là lớn nhá, nó giữa cặp tứ này cặp nhị này xỉu 8 đó, giờ cặp lục bây giờ xuống xỉu luôn 1 2 3 xỉu 10 bây giờ lên cặp tam dạ, bây giờ lên báo báo lục vừa rồi tôi lắc ờ, khoảng ờ, mấy chục chén thì tỷ lệ lên bây giờ xuống xỉu luôn mấy chục chén thì tỷ lệ lên ờ, bảo nó cũng khá là lớn ba chén bảo liền bây giờ cặp tứ giờ cặp lục giờ lại xuống cặp nhất vừa tài bây giờ xuống xỉu luôn xỉu 5 giờ 235 xỉu 10 553 vẫn lên cặp à, lục ở à, cặp ngũ anh em nhé 553 này tài 13 Đấy, giờ lại cặp tam tài 11 này bây giờ lên ờ, bão ngũ Đó, anh em thấy nào tỷ lệ lên rất là cao luôn hột thì đi hoàn toàn rất là đều anh em nhé Đấy. thì ờ, anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại này nhé một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này khi anh em vào xem nhớ đăng ký kênh để biết những cái sản phẩm những cái mới nhất chúng tôi sắp đưa ra thị trường chào tạm biệt tất cả anh em